tế bào gốc là tế bào duy nhất có thể phát triển thành nhiều loại tế bào mới ở các mô. Cơ thể một người được cấu tạo từ hàng nghìn tỷ tế bào khác nhau, tồn tại trong suốt cuộc đời của họ. Hàng ngày cơ thể chúng ta có hàng 100.000 tỷ tế bào liên tục chết và được thay thế bởi các tế bào mới, nhờ thế mà giúp cho các hoạt động của các cơ quan như nhịp đập của tim, suy nghĩ của não, thận, ruột, tủy xương, các tế bào da luôn luôn khỏe mạnh và sự thay đổi tế bào mới giúp cơ thể ngăn ngừa được quá trình lão hóa, phục hồi tổn thương ở da, Tuy nhiên khi chúng ta đến độ tuổi ngoài 35 thì bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của lão hóa, khả năng phân chia và thay thế các tế bào mới càng kém hơn. Vì thế ở giai đoạn này cơ thể con người hay thường hay mệt mỏi, đau ốm thường xuyên, các nếp nhăn dần dần xuất hiện, các cơ quan chức năng dần hoạt động yếu đi, bệnh tật cũng dần nhiều hơn. Vì vậy nếu cơ thể luôn được sản sinh ra tế bào mới để cân bằng với các tế bào già yếu chết đi cũng như đáp ứng đủ theo từng giai đoạn của sự sống thì đảm bảo cơ thể nhiên để đạt được điều này thì cơ thể phải được bảo trì bảo dưỡng và chỉnh sửa thường xuyên. Và theo các chuyên gia thì cách đơn giản nhất là hãy bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe giúp tái tạo tế bào gốc. Sản phẩm được chuyên gia khuyên dùng ở đây chính là alpha lipid colostrum. Alpha lipid collagen sẽ giúp sắp xếp lại các tế bào gốc và tái tạo ra những tế bào mới giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng, tăng cường sức khỏe, chống oxy hóa, giúp bảo vệ và làm chậm quá trình lão hóa cơ thể, khôi phục và sửa chữa các tế bào già yếu, phục hồi các chức năng trong cơ thể, cải thiện các bệnh như tim mạch, tiểu đường, thận, xương khớp, tăng cường chuyển hóa, trẻ hóa làn da, cải thiện nếp nhăn và phục hồi tổn thương da.